À, chào mừng các bạn à, quay lại kênh Văn Hành TV thì à, hôm nay mình à, giới thiệu các bạn một cái máy à, cho cá ăn tự động thì mình mua nó là vì sắp tới mình có về quê chơi khoảng 2 tuần thì sẽ không có ai cho cá ăn hết nên là mình mua thử thực ra là nhà mình có hai cái hồ cá lận một cái hồ cá nhỏ một cái hồ cá lớn thì cái máy này mình mua vô hồ cá nhỏ trước à, cho các bạn đây là con gái mình nó nói hơi nhiều nên có thể hơi ồn bây xem mình sẽ sau các bạn coi nha thì à, mua thử cho cái hồ cá nhỏ trước nếu hồ cá nhỏ ok sẽ mua hồ cá lớn nhưng mà nếu các bạn có gặp tình huống mà phải đi xa như mình á thì à, có thể có thể thử mà cái mua thử cái loại máy này thì mình chưa chưa xài nên chỉ có nói review cái tính năng của nó các bạn coi thôi trong hộp thì nó sẽ có một hướng dẫn sử dụng nhưng mà nó viết bằng để xem là tiếng Trung Quốc hả này hướng dẫn các bạn cách lắp ráp này à và mặt sau mà sau viết bằng tiếng Anh nha các bạn thì vẫn có thể theo dõi được chứ không phải là hoàn toàn là tiếng Trung nhưng cái này là hàng do Trung Quốc lắp thì uh, sản xuất ở Trung Quốc luôn đây đó thì nó ghi là smart feeder là cho cho cá anh thông minh nhưng mà thực ra không thông minh lắm đâu nha nó nó tự hành chứ mình bạn không điều khiển từ xa được ừ. thì chỉ có 200 k thôi nên là cũng không hy vọng nhiều nó cho thêm mình một cái uh, một ừ, cục uh, cặp pin để thay thì cái này sử dụng pin uh, ờ, tiểu hai pin AA tí mình lắp các bạn coi trong này xem còn gì nữa không à, à. một phiếu quà tặng à. mà thôi chắc cũng chả có gì là một cái uh, một cái tấm dán để mình uh, dán cố định nó vô ừ. nhưng có thể không cần tại vì cái này nó có cái đồ để nẹp vào trong thành hồ rồi đó nên à. chắc là cái đó không cần đâu đó, trong trường hợp mình muốn dán cái gì đó để tí nó xem hướng dẫn sử dụng biết rồi cái này à, đằng sau nó lắp pin AA rất là dễ lắp Ờ, à, mình lắp lên một đỏ đi đây đó. thì tí mình chạy thử ngoài hồi các bạn coi luôn à, đây mình có hai cục pin của nó này thử pin của Bà nó nhà lắp một đỏ ra, một đỏ đây không à, giờ con theo yêu cầu con gái luôn lắp pin màu đỏ cho đẹp rồi giờ lắp vô rồi. đây thì cái này là cái hộp thức ăn nè sorry mình chỉ có một tay thôi nên hơi thì tháo nó ra bằng cách là cái này cái này là quay hả thì tháo nó ra bằng cách nào ta à, đây ở đây nó có một cái một cái chấn nè nhưng ừ, có vẻ như là muốn tháo là phải phải bóp vô và à, cái này nó có khớp mình à, dừng quay xíu nhé mình ờ, cho thức ăn cá vô rồi thử cho các bạn nha tại vì cái này một tay khó làm quá à, thì nãy giờ tìm hiểu mình thấy cách mở nó đơn giản lắm trong này nó viết mà mình vô mình không đọc thôi thì các bạn chỉ việc là bút à, đẩy đẩy cái này ra là nó sẽ trượt ra nó giống có thanh trượt giống như cửa sổ trượt nó trượt ra các bạn đổ thức ăn nha thôi thử thì rất là đơn giản à, dưới cái này đó dưới cái này nè kéo cái này bung này nè thấy không Dạ. rồi bây giờ đổ thức ăn vô thôi dạ. để, để bá đổ đây bá đổ dạ bá đổ đây con thể thờ thì cái này ờ, mình thấy dung tích chứa khá là bự nha nếu so với cá nhỏ thì thì nguyên một hộp thức ăn này á chưa chưa đủ đầy nữa hộp này chắc được khoảng 300 g 300 g thức ăn thì ờ, <coughs> để mình xài thử thế nào nếu ok mình sẽ mua cho cá coi luôn hồ cá coi của mình thì cá coi thì 300 gram thức ăn hàng lượng ở đây nó có một cái cửa sổ để điều chỉnh lượng thức ăn này đó thì các bạn trượt nó vô thôi muốn cho ăn ít thì đổ ít cho ăn nhiều thì đổ nhiều đó vậy thôi rồi ok bây giờ qua đây chỉnh chỉnh đồng hồ thì trên này nó có hướng dẫn chỉnh ờ, ừ. đây này nó up key setting nè rồi à, lên fix method à, đây là cách lắp vào trong hồ còn cách chỉnh đồng hồ đây phía trên này là cái cái đồng hồ thời gian nè nó báo thời gian nè <coughs> này display nè rồi cái này là fit time widen à cái này nó sẽ cho mình 4 lần xét trong một ngày nè còn đây là nó giới thiệu à, nó sẽ có một cái báo là thời gian bao nhiêu nè rồi à, cái này là khởi động key nè còn đây là nút chỉnh lên chỉnh xuống còn nút này là nút cho anh tự động nè rồi bây giờ ập ập vào đây đây cái này là à, cái này là nút à, cho anh à, bằng tay nè để mình thử cho các bạn xem cho nó ăn bằng tay là như thế nào nha bấm này đó nó đang quay này đang quay này thấy quay không rồi nó đổ thức ăn ra đó qua wow, một lần cho ăn nhiều dữ vậy cho này là chết cá của tôi rồi vậy các bạn phải chỉnh lại cái cửa nha chứ cái cửa này mình mở vậy là nó nó khá là bự thì các bạn trước khi các bạn set up tự động các bạn phải set up thử bằng tay xem là nó nó cho ăn vậy có quá nhiều hay không ờ từ từ từ từ để bác chỉnh lại nha bây giờ mình sẽ mình sẽ cho đồ thức ăn lại xong mình chỉnh lại các bạn coi ha chỉnh đúng setup luôn à giờ gắn hồ cá rồi nè các bạn đó thì hồ cá của mình thực ra là nó có khá là ít cá nó chỉ còn có có một con cá bùng bự nè đó gọi là cái binh bon còn ờ, xung quanh là mấy con cá cái cái nhỏ mình không biết tên nữa không rõ tên nữa có bốn cái nhỏ thôi bên cạnh là mình ờ, có hồ cá coi thì nó rất là trong á nhưng mà dạo này mình xử lý cái nước vàng chưa tốt ấy, nó hơi vàng vàng xíu thì hồ cá coi mình sẽ tìm máy cho anh thích hợp hơn tại vì ờ, cá coi nó ăn nhiều hơn cá này nên là cái máy này thực ra nó chỉ thích hợp cho cái hồ nhỏ thôi nhưng mình sẽ test thử nếu chạy ok mình sẽ mua thêm một cái nữa cho hồ cá coi ha đây. giờ các bạn cho anh thử nè các bạn bấm đây cái là nó tự động cho anh nè mình thấy nó quay không đang quay nè từ từ nó sẽ cho thức ăn xuống đó đó nó cho anh này đó bạn thấy không cá lên anh nè ok giờ mình hướng dẫn các bạn cách setting nè thì nếu các bạn à, đọc hướng dẫn mà thấy hơi khó hiểu thì theo cái hướng dẫn của mình nó sẽ rất là dễ để setting nha thì đầu tiên là setting giờ thì muốn setting giờ các bạn ấn nút set này đó, nút hình răng cưa bạn giữ một lúc thì nó sẽ nháy cái giờ đó cho bạn set bạn có thể tăng nè hoặc là bạn có thể giảm giờ tùy các bạn thích đây là giờ giống như giờ hàng ngày của mình á giờ là 11 giờ 31 phút thì mình đã set rồi nên mình không set lại nữa đây rồi ok rồi set xong các bạn có thể ấn manual là nó sẽ trở lại nó sẽ không set nữa rồi bây giờ xét đến số lần cho anh trong ngày thì ở đây mình nó cho phép mình xét 4 lần 4 ô là 4 lần cái số này á, là trong một lần à, trong một lần nó cho anh nó sẽ quay bao nhiêu vòng quay một vòng hay quay hai vòng hay quay ba vòng thì nó sẽ tăng cái số lượng ăn mình, ờ, mình cho cái ăn thì đây là mình xét là một lần hết trên này là một lần hết thì để xét hai lần trong một ờ, trong một lần tức là hai lần trong một ngày cho anh thì các bạn có một cách nhanh để làm đầu tiên giờ mình hướng dẫn bạn xóa hết cái setting nha muốn xóa setting bạn giữ nút này giữ một lúc nó sẽ xóa hết cái setting đó mất hết rồi nè đó. giờ các bạn muốn xét lại á, thì các bạn có thể xét từng cái từng cái một mà mình sẽ hướng dẫn bạn đầu tiên là cách xét từng cái một này muốn xét từng cái một á, thì đầu tiên là mình phải giữ nút này để vô xét giờ mình bỏ qua xét giờ xét phút mình xuống đây thì nó sẽ nháy này đó thì các bạn có thể xét thời gian cho lần một lần cụ thể nào đó ví dụ như đây là 2 giờ chẳng hạn rồi à, mình bỏ qua phút đi à, đó bạn xuống này cái ô này bắt đầu nó nháy nè ấn thêm lần nữa ô này nó sẽ nháy nháy thì các bạn có thể chỉnh là bạn cho ăn bao nhiêu lần một lần hai lần hoặc ba lần đó ví dụ là một lần đó các bạn muốn set là hai lần thì bạn ờ, manually set là bạn sang đây bạn dụ mình cho vào là 18 giờ chẳng hạn à, à, cho lần thứ hai mình cho là lúc lúc 8 giờ tối chẳng hạn đó rồi rồi mình cho ăn bao nhiêu lần cho trong 8 giờ tối thì các bạn sẽ ấn thêm một lần nữa để nó qua nháy phút ấn thêm một lần nữa là sẽ nháy ô này bạn có thể chỉnh tăng một hoặc hai hoặc ba tùy các bạn để cho một lần đó rồi xong đó thì ờ, sau đó các ấn nút manual là nó sẽ xem setting lại đó là ok là hai lần hai lần trong một ngày thì các bạn có thể làm tương tự để set ờ, ba lần hoặc bốn lần rồi còn nếu muốn quit setting đây mình hướng dẫn bạn cái quit setting này đó, thì đây nó có một cái quick setting uh, gọi là setting tiêu chuẩn á thì đầu tiên các bạn xóa hết setting đi giữ là xóa hết setting này đó xóa hết rồi giờ các bạn muốn setting nhanh á, thì các bạn chỉ cần giữ nút này một cái 5 giây đó nó tự động set cho bạn hai lần trong ngày một lần là lúc 8 ờ, giờ sáng một lần lúc 8 giờ tối à, là ok luôn mỗi lần quay một vòng đó thì nếu các bạn mà không muốn setting manual các bạn có thể dùng cách này của mình giữ nút này cái rồi các bạn có hai lần trong ngày rồi không cần phải set nhiều đó thì ờ, đơn giản thôi thì hy vọng các bạn có thể setting ờ, được nếu các bạn mua cái cái cục cho anh tự động này đó. và đây là cá của mình nha lại ngắm lại em bình bon lần nữa thì mình khá thích con này mình thích ừ, cái chép thì hồ lớn mình nuôi cá coi lớn ờ, mấy con cá coi này đó, hồi nhỏ mình nuôi ờ, binh bon thì uh, kinh nghiệm á, thì thường khi bạn nuôi bạn sẽ thích là nuôi nhiều cá à, ngắm cho đẹp nhưng mà nhiều cá thì nó có tác dụng phụ là nó nhiều phân à, nước nó sẽ mau dơ mình thấy nước mình rất là trong á nuôi rất là trong mình có uh, Mountain Tea này mình có sứ lọc này mình có sứ viên để giúp lọc ừ, vi sinh nó lọc ấy thì nước nó rất là trong còn bên này á, thì nó bị nhiễm tạo rồi nên nước nó rất là vàng nước nó cũng khá là trong á, nhưng mà nó bị vàng nước mình chưa tìm ra cách giải quyết mình thử nhiều cách nhưng mà nó một thời gian nó lại vàng lại nên không biết sao chứ còn các bạn nhìn cái ngăn ngăn cuối cùng của súng lọc này nước nó trong như vậy đó nó không hề có cắt đâu rồi thì clip đến đây thôi nha nếu các bạn thích video mình thì nhớ like subscribe cho kênh của mình cảm ơn các bạn rất nhiều